đẹp, thể thao, cá tính. Hơn nữa chiếc xe này giá cũng là rất hợp lý, chỉ hơn 600 triệu là quý anh chị đã sở hữu được một chiếc xe SUV gầm cao, máy thoáng. Vâng, đó chính là chiếc xe MG ZS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý anh chị ạ. Xe này hiện tại đang có sẵn tại uh, ờ, MG Mỹ Đình. Đấy. Nếu quý anh chị quan tâm đến dòng xe này thì bên em đang có sẵn xe để lái thử để quý anh chị trải nghiệm thực tế và có sẵn xe để giao cho quý anh chị trước Tết quý anh chị nhé. Đấy thì uh, chiếc xe này có 3 phiên bản để quý anh chị uh, lựa chọn thứ nhất là bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết của nó là 528 triệu với bản chung thì là 578 triệu và bản cao cấp đứng cạnh em đây thì là 628 triệu là giá niêm yết thì khi mà quý anh chị mua về thì ờ, chi phí lăn bánh của nó xong xuôi tổng chi phí của của chiếc xe này ở tỉnh nó rơi tầm khoảng 610 triệu và Hà Nội thì nó rơi tầm em xin lỗi là 710 triệu nhé còn nếu ở Hà Nội thì nó rơi tầm khoảng 740 triệu là quý anh chị đã sở hữu một chiếc xe MG ZS bản cao cấp nhất rồi đó. Thì với giá tầm khoảng 600 đến 700 triệu này thì quý anh chị sẽ sở hữu được một khối động cơ 1.5 lít đó. cho ra công suất lên đến 112 mã lực Đấy, kết hợp với hộp số CVT 8 cấp giúp chiếc xe vận hành mượt mà và êm ái. Đó. Về phần đầu xe thì quý anh chị thấy là chiếc xe rất là cá tính thể thao với điểm nhấn là cái phần ờ, mặt ca lăng này Đấy. trông rất đẹp đúng không ạ và cụm đèn chiếu sáng của chiếc xe này là đèn led đèn bi led quý anh chị nhé có chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng Đấy. đèn định vị ban ngày đấy ạ rồi đèn xi nhan cũng là đèn led còn đèn gầm đây, thiết kế rất là thể thao và là đèn halogen đó về phần hông xe thì quý anh chị sẽ sở hữu được một cái à, la răng 17 inch với bản cao cấp và bản trung còn bản tiêu chuẩn thì là la răng 16 inch Đấy. và tất cả bốn bánh này đều là phanh đĩa quý chị nhé đó. đó và có điểm nhấn ở cái chiếc xe này đó là ốp cua lốp này phần ốp lườn xe này hay còn gọi là bộ body kit ấy, và thanh thể thao này giúp chiếc xe rất là nổi bật và um, trông rất là thể thao đúng không ạ cái phần uh, gương gương chiếu hậu này thì sẽ tích hợp là xi nhan bao rẽ này có uh, điều chỉnh bằng điện này gập điện này Ngoài ra trên gương chiếu hậu này với bản cao cấp này có tích hợp thêm là camera toàn cảnh 360. Đó. Về phần đuôi xe thì đây có điểm nhấn thứ nhất là cái ờ, cốp này sẽ là cốp chỉnh cơm thôi quý chị nhé chứ không phải chỉnh điện. Và thứ hai nữa là đây có bốn cái cảm biến phía sau này và kết hợp với lại camera lùi hỗ trợ quý anh chị lùi đỗ xe rất an toàn Đó. và có camera lùi nó hiển thị trên màn hình rất là nét đấy về cái ờ, mức tiêu thụ nhiên liệu có dán trên cái kính này, kính chân gió này quý anh chị thấy đây, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có 5,82 lít ở đường ờ, trường thôi và 6,53 lít ở đường hỗn hợp và 7,75 lít ở đường trong đô thị và cái cốp này thì ờ, đây là mở cốp nhé quý anh chị nhé Đấy. Đấy. cái um, thể tích của cái cốp này lên đến 370 lít Đấy. rất thoải mái và quý anh chị có thể là gập uh, hàng ghế thứ hai này tạo cái khoảng cái cái cái không gian để đổ rất là lớn nên đến hơn 1.000 lít cơ Đó. cụm đèn ờ, hậu này cũng là đèn led quý anh chị nhé đây, cụm đèn hậu này, đèn led này. về phần nội thất của chiếc xe MGZS này quý anh chị thấy là với tông màu chủ đạo là màu đen và nội thất của nó là bọc da giúp chiếc xe trông rất là sang trọng Đấy. vô lăng này thể thao ba chấu này có tích hợp chế độ rảnh tay này rồi là ra lệnh bằng giọng nói này Đấy. Rồi là màn hình này, màn hình giải trí 10.1 inch này, kết hợp à, với lại cái à, loa 6D cho ra âm thanh rất là um, sống động nữa. Và cái màn hình này có tích hợp Apple Car và Android Auto quý chị nhé. Còn đây là điều hòa của chiếc xe này, điều hòa tự động này. Phanh tay điện tử này. Đấy. Cần số đây. Cần số thể thao. Đấy. Ờ, với bản cao cấp thì à, cái ghế lái của nó sẽ là ghế có thêm chức năng ở ghế chỉnh điện nữa còn các bản khác thì nó sẽ là chỉnh cơ đây là không gian ngồi của hàng ghế thứ hai đấy ạ rất là rộng thoải mái ờ, có điều hòa cho hàng ghế thứ hai và đặc biệt là bản cao cấp này có thêm à, cửa sổ trời panorama rất là rộng à. xe này nếu mà quý anh chị mà đi du lịch dã ngoại ấy, có trẻ con ấy, thì có cửa sổ trời panorama rất là thích đấy ạ đấy. Đấy. rộng rãi chị thấy không cửa sổ trời panorama đấy ok được rồi nhỉ quay lái không đâu rồi rồi ôi ê tôi được rồi chân thực của anh ơi mọi người có thể thấy chúng tôi ướt hết đầu rồi đây rồi. chính là cửa sổ trời đây mới gọi cửa sổ trời Đúng, đây chính là cửa sổ trời panorama đây Đây là trải nghiệm thực tế khi ờ, lái chiếc xe MG ZS này trên ờ, đường ờ, Mỹ Đình đây quý chị ạ xe đi rất là đầm chắc và chân ga đạp rất là nhạy luôn hôm nay trời mưa nên là đường hơi đông Ở vô lăng này đánh lái rất là nhẹ nhàng độ cách âm của chiếc xe MG này thì cũng khá ổn đấy quý anh chị ạ cũng được ờ, so với các cái ờ, dòng xe như là Mazda CX-5 hay là Outlander, Honda CRV hay là Hyundai Tucson Sơn chẳng hạn thì cái độ cách âm của chiếc xe này cũng khá là ổn nó cũng không phải là ổn lắm thì nó cũng phải ngang ngang với của CX-5 để đánh giá về độ ổn cách âm tốt nhất thì chiếc xe Outlander nó sẽ tốt nhất nhưng mà uh, nó thì giá của chiếc xe Outlander nó đã cao hơn chiếc xe này rất nhiều nó xong xuôi lăn bánh nó rơi tầm khoảng bản cao cấp thì nó ở Hà Nội nó rơi tầm khoảng 1 tỷ 020 25 triệu hiện tại thời điểm hiện tại bản này thì lăn bánh xong xuôi tại điểm hiện tại chỉ có 740 triệu Hà Nội thôi quá rẻ chênh nhau 300 triệu đây là đánh giá thực tế trên đường trường nhé quý nhé video của em thì đến đây đã kết thúc à, hy vọng là qua video này đã chia sẻ những cái ờ, thông tin cần thiết đối với những quý anh chị đang quan tâm đến dòng xe MG này xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo